Ờ, xin chào tất cả anh em chơi bốn bầu cua bịp và tài xỉu bịp ngày hôm nay công ty nhà mình xin uh, giới thiệu anh em có bộ môn bầu cua bịp không tang và tài xỉu bịp không tang giúp anh em đến bất kỳ cái sóng suối lạ là anh em đều lên chơi được như em đã biết thì bây giờ anh em sử dụng những bộ dung sáu mặt hay những thùng camera hay là những cái nhân chính cảm ứng một mặt nó rất là khó chơi Đấy. thì bệnh ngày hôm nay mình sẽ ra mắt cái sản phẩm đó là nhân dính bầu cua sáu mặt Đấy, chạm hột là anh em để dành đến 100 trăm đến bất kỳ sòng sới lạ nào anh em mình có thể kiếm tiền về và không sợ lại phát hiện đấy thì đây mình sẽ lấy bất kỳ ba hồn một bộ này thì khi anh em đến chơi anh em mình giả vờ chạm một hồn rồi trên tay bàn tay mình là một cái nhân dính nano siêu nhỏ em chạm một thế này đó, như thế này sẽ báo các sóng mặt này đó, anh em để xuống và nó sẽ báo thông qua cái bộ thu phát sóng thanh dung cảm ứng này thì cái thanh dung cảm ứng này anh em để trong người khoảng cách bắt xa của nó là giữa cái con bầu cua này là 5 mét đổ lại nhá chứ còn ngoài 7 6 7 mét là sẽ không bắt được anh em đứng khoảng cách 5 mét thôi đấy, và tất cả cái thau thau này và dĩa này và hột sau khi mình đánh xong mình sẽ đập tất cả anh em chứng minh thấy là hoàn toàn là đồ xanh chín anh em nhá đấy mình sẽ đánh anh em xem này mình khẳng định luôn là cái này có tôm đấy máy nó báo dung này rất là nhịp rất là đẹp đấy nó sẽ rung theo nhịp anh em nhá ví dụ như tôm thì là hai ngắn đây khả năng này tôm này mở ra này đấy hàng chuẩn 100 trăm luôn mình sẽ đánh tiếp anh em thêm một tiếng bạc này ván này có bầu rồi khẳng định là bầu rồi đánh cục tiền này bầu này đấy máy nó báo rung cho tôi là có bầu 100 trăm anh em nhá bầu này mở ra này hai bầu luôn em nhìn thấy không đấy. để đánh cho anh em thêm một tiếng bạc nữa để anh em thấy cái độ hiệu quả của nó nhá đấy, ván này là khẳng định là like luôn này đặt tất tiền cái ván này like luôn này mở này đấy anh em nhìn thấy không hàng là khá là chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em có nhu cầu mua hàng cứ alo trực tiếp với số tài mình 09 8431 ờ, số 8 nhá cửa hàng mình làm ở bến xe miền Đông anh em mà cứ đến nhà test hàng trực tiếp thoải mái bây giờ sẽ đập luôn đập vụn luôn cái dĩa này ra và cái hột ra trước mình sẽ xé hột ra này đây. hột thì hoàn toàn là xanh chín luôn này không phải là hột sáu mặt này cái hàng này là rất là thuận tiện khi anh em đi chơi anh em nhấn chạm vào hột thôi là anh em mình có thể giành chiến thắng trăm tuần luôn đem tiền về không sợ người ta đòi lại hay có cái chứng cứ gì xong cái hột này hả? à. à. em nhìn nào hàng hóa là xanh chín luôn nhá Đấy. anh em ở xa không đến được mình có thể gửi xe về dĩa này dĩa này, dĩa này xanh chín nó này không có gì này đó đây là dĩa này à. đây đây là cái tô này tô này đầu cũng luôn này đó hàng này chuẩn chỉnh cho anh em nhá đây là cái đít tô này cái này thì anh em có thể chơi được cả môn tài xỉu luôn nha anh em đi chơi anh em chạm vào mặt tài xỉu này là anh em có thể biết trước tài xỉu chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em một môn hack game bầu cua trên ờ, điện thoại di động thì ờ, bây giờ anh em chơi thì đa số cũng chơi ờ, trên điện thoại di động để ăn tiền cho nó dễ chơi thì mình có thể hack được tất cả các game uh, như bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên tất cả các dòng điện thoại di động như iPhone, Samsung, Oppo đấy thì đây là một cái dòng game uh, mình đã hay sẵn này thì ờ, tất cả các dòng game trên xe là bình đều hack được nha thì hack thì có hai kiểu hack một là anh em đến trực tiếp cửa hàng hai mình gửi link qua zalo đấy đây là một cái dòng game là mình đã hack ờ, cái bầu cua mình đã hack sẵn rồi này thì anh em công thức chưa rất đơn giản anh em phải nhìn nó ba cái mặt này anh em sẽ phải cộng cái công thức này anh em biết trước được về con gì để anh em đặt tiền và một kiểu chơi nữa là anh em làm cái họ đặt cái gì anh em mở sẵn ra ra Đấy, nguyên lý chơi nó rất đơn giản thế thôi như ván này mình tính này cua này cua là một này lai này lai năm là 6 bầu bầu mới cộng với 4 um, này anh em nhìn này à, thì thành 10 10 cộng 1 à, 11 thì 11 trừ 6 còn 5 thì ván này chẳng đến nuôi nghe là giao nai này mở này Đó, anh em nhìn là lai nhìn nhá anh em cứ cộng theo cái ờ, từng con nó sẽ được đánh số nhá anh em mà mua thì sẽ mỗi một cái game sẽ có một cái công thức khác nhau năm này nai này là hai con nai cộng với nhau là thành 10 bầu bầu là 4 14 cộng 1 là 15 Đó, thì trừ đi ván này thì anh em sẽ ra là con gà anh em nhìn thấy không chuẩn 100 trăm rồi tiếp tục này thì đánh anh em một vài tiếng này gà ba này bầu 4 là 7 này 7 với cá cá không là 7 cộng 1 là 8 8 thứ hai còn thì còn ra hai con tôm này bán này khẳng định em ra tôm này Đấy, hai tôm luôn anh em nhìn nào tiếp tục này tôm tôm này hai tôm là 4 bầu bầu 4 ờ, là 8 1 là 9 9 thì 6 là 3 bán này gian gà gà mở này Đấy, anh em nhìn này chuẩn 100 phần trăm luôn nhá thì có một công cách nữa là cách ờ, mở mở mở tránh đây như này thì ví dụ như ván này tôi đánh à, bầu đi cho đánh bầu trước đấy tôi đánh bầu đây ví dụ bạn anh em đánh bầu này bầu này Đấy, thì tôi mở chẳng mở nó không bầu của bầu đó, không ai chọn cho là bầu nhá còn ai đánh ờ, đánh tôm thì không bao mở ra tôm tôm này mình nhìn kia mình họ đánh họ đánh tôm thì mình không mở mở không cho ra tôm đấy bảo ba triệu được không bao ra tôm đánh cá cũng vậy thì không bao mở ra cá nhá anh em thấy được quả nó chưa nếu người ta đánh bất kỳ mà đấy bắt đánh đánh gai đi thì mở không mở cho ta like mở bao nhiêu cái thì nhậu không mở có like anh em nhìn thấy không đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình ngoài mua này bên mình bán thêm tất cả dụng cụ vào bịp máy đánh bài kia chồng siêu đá bài áo đổi bài ví đổi bài sóc đĩa bịp tài xỉu bịp không ta. cảm ơn anh em xem video nhé Ờ, xin chào tất cả anh em chơi bốn bầu cua bịp và tài xỉu bịp ngày hôm nay công ty nhà mình xin uh, giới thiệu anh em các bộ môn bầu cua bịp không tang và tài xỉu bịp không tang giúp anh em đến bất kỳ cái sóng suối lạ là anh em đều lên chơi được như em đã biết thì bây giờ anh em sử dụng những bộ dung sóng mặt hay những thùng camera hay là những cái nhân chính cảm ứng một mặt nó rất là khó chơi Đấy. thì bệnh ngày hôm nay mình sẽ ra mắt cái sản phẩm đó là nhân dính bầu cua sáu mặt Đấy, chạm hột là anh em để dành đến 100 trăm đến bất kỳ sòng sới lạ là anh em mình có thể kiếm tiền về và không sợ lại phát hiện đấy thì đây mình sẽ lấy bất kỳ ba hộp một bộ này thì khi anh em đến chơi anh em mình giả vờ chạm vào hồn rồi trên tay ngón tay mình là một cái nhân dính nano siêu nhỏ em chạm vào thế này đó, như thế này sẽ báo các sóng mặt này đó, anh em để xuống và nó sẽ báo thông qua cái bộ thu phát sóng thanh dung cảm ứng này thì cái thanh dung cảm ứng này anh em để trong người khoảng cách bắt xa của nó là giữa cái con bầu cua này là 5 mét đổ lại nhá chứ còn ngoài 7 6 7 mét này sẽ không bắt được anh em đứng khoảng cách 5 mét thôi đấy và tất cả cái thau thau này và dĩa này và hột sau khi mình tránh xong mình sẽ đập tất cả anh em chứng minh thấy là hoàn toàn là đồ xanh chín anh em nhá đấy mình sẽ đánh anh em xem này mình khẳng định luôn trên này có tôm đấy máy nó báo rung này rất là nhiều rất là đẹp đấy nó sẽ rung theo nhịp anh em nhá ví dụ như tôm thì à, hai ngắn đây khả năng này tôm này mở ra này đấy hàng chuẩn 100 trăm luôn mình sẽ đánh tiếp cho anh em thêm một tiếng bạc này ván này có bầu rồi khẳng định là bầu rồi đánh cục tiền này bầu này đấy máy nó báo rung cho tôi là có bầu 100 trăm anh em nhé bầu này mở ra này hai bầu luôn em nhìn thấy không đấy sẽ đánh cho anh em thêm một tiếng bạc nữa để anh em thấy cái độ hiệu quả của nó nhá Đấy, ván này là khẳng định luôn là like luôn này đặt tất tiền cái ván này like luôn này mở này đấy anh em nhìn thấy không hàng là khá là chuẩn chỉ 100 phần trăm luôn anh em có nhu cầu mua hàng cứ alo trực tiếp với số tài mình 09 8431 48 nhá cửa hàng mình làm ở bến xe miền Đông anh em mà cứ đến nhà test hàng trực tiếp thoải mái bây giờ sẽ đập luôn đập vụn luôn cái dĩa này ra và cái hột ra chưa mình xé xé hột ra này đây. hột thì hoàn toàn là xanh chín luôn này không phải là hột sáu mặt này cái hàng này là rất là thuận tiện khi anh em đi chơi anh em nhấn chạm vào hột thôi là anh em mình có thể giành chiến thắng trăm cho luôn đem tiền về không sợ người ta đòi lại hay có cái chứng cứ gì trong cái hột này cả Đấy. em nhìn này hàng hóa là xanh chín luôn nhá Đấy. anh em ở xa không đến được mình có thể gửi xe về Đấy. Đấy, cái diễn này, dĩa này dĩa này xanh chín luôn này không có gì này đó đây là dĩa này à. đây đây là cái led tô này tô này đầu à. luôn này đó hàng này chuẩn chỉnh cho anh em nhá đây là cái đít tô này đó cái này thì anh em có thể chơi được cả môn tái xỉu luôn nhá anh em đi chơi anh em chạm vào mặt tài xỉu này là anh em có thể biết trước tài xỉu chào anh em nay mình làm một video để giới thiệu anh em một môn hack game bầu cua trên ờ, điện thoại di động thì ờ, bây giờ anh em chơi thì đa số cũng chơi ờ, trên điện thoại di động để ăn tiền cho nó dễ chơi thì mình có thể hack được tất cả các game uh, như bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên tất cả các dòng điện thoại di động như iPhone, Samsung, Oppo. Đấy thì đây là một cái dòng game uh, mình đã hay sẵn này thì uh, tất cả các dòng game trên xếp là anh bình đều hay cần nha thì hack thì có hai kiểu hack một là anh em đến trực tiếp cửa hàng hai mình gửi link qua zalo đấy đây là một cái dòng game là mình đã hack uh, cái bầu cua mình đã hack sẵn rồi này thì anh em uh, công thức chưa rất đơn giản anh em phải nhìn nó ba cái mặt này anh em sẽ thể cộng cái công thức này anh em biết trước được về con gì để anh em đặt tiền và một kiểu chơi nữa là anh em làm cái họ đặt cái gì anh em mở tránh nó ra đấy, nguyên lý chơi nó rất đơn giản thế thôi như ván này mình tính nha cua này cua là một này lai này lai năm là 6 bầu bầu mới cộng với 4 um, này anh em nhìn này à, thì thành 10 10 cộng 1 à, 11 thì 11 trừ 6 còn 5 thì bán này chẳng cái nuôi nghe là giao nai này mở này Đó, anh em nhìn là lai nhìn nhá anh em cứ cộng theo cái ờ, từng con nó sẽ được đánh số nhá anh em mà mua thì sẽ mỗi một cái game sẽ có một cái công thức khác nhau năm này nai nai này là hai con nai cộng với nhau là 10 bầu bầu là 4 14 cộng 1 là 15 Đó, thì trừ đi ván này thì anh em sẽ ra là con gà anh em nhìn thấy không chuẩn 100 trăm rồi tiếp tục này thì đánh anh em một vài tiếng này gà ba này bầu 4 là 7 này 7 với cá cá không là 7 cộng 1 là 8 tám thứ hai còn thì còn ra hai con tôm này con này khẳng định em ra tôm này Đấy, hai tôm luôn anh em nhìn nào tiếp tục này tôm tôm này hai tôm là bốn bầu bầu ờ, bốn là tám một là chín chín như sáu con ba con này gian gà gà mở này Đấy, anh em nhìn này chuẩn một trăm phần trăm luôn nhá thì có một công cách nữa là cách ờ, mở mở mở tránh đây như này thì ví dụ như ván này tôi đánh ờ, bầu đi cho đánh bầu trước đấy cho đánh bầu tôi lấy một cái con bầu cua để xem nhé đây ví dụ bạn anh em đánh bầu này bầu này đấy, thì nó mở trong mở nó không bầu của bầu đó, không ai sợ cho là bầu nhá còn nói đánh uh, đánh tôm thì không bao mở ra tôm tôm này mình nhìn thì tức là mình họ đấy họ đánh tôm thì mình không mở mở không cho ra tôm đấy bao bao triệu được không bao ra tôm đánh cá các bạn thì không bao mở ra cá nhá anh em thấy được quả nó chưa nếu người đánh bất kỳ mà ở mà đánh, đánh like đi thì mở không mở cho ra like mở bao nhiêu cái thì nhậu không mà có like anh em nhìn thấy không đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình ngoài mua này bên mình bán thêm tất cả dụng cụ vào bịp máy đánh bài kiếm chồng như nó bài áo đổi bài ví đổi bài Nhờ. sóc đĩa bịp tài xỉu bịp không tang rồi cảm ơn anh em xem video nhé ờ, xin chào toàn thể anh em chưa muốn bầu cua bịp và tài xỉu bịp ngày hôm nay công ty nhà mình xin uh, giới thiệu anh em các bộ môn bầu cua bịp không tang và tài xỉu bịp không tang giúp anh em đến bất kỳ cái sóng suối lạ là anh em đều lên chơi được như em đã biết thì bây giờ anh em sử dụng những bộ dung sáu mặt hay những thùng camera hay là những cái đâm chính cảm ứng một mặt nó rất là khó chơi Đấy. thì bệnh ngày hôm nay mình sẽ ra mắt cái sản phẩm đó là nhân dính bầu cua sáu mặt anh em chạm hột là anh em để dành đến 100 trăm đến bất kỳ sóng suối lạ là anh em mình có thể kiếm tiền về và không sợ lại phát hiện đấy thì đây mình sẽ lấy bất kỳ ba của một bộ này thì khi anh em đến chơi anh em kiểm giả vào chạm vào hồn rồi trên tay bàn tay mình là một cái nhân dính nano siêu nhỏ em chạm vào như này đó, như thế này sẽ báo các sóng mặt này đó, anh em để xuống và nó sẽ báo thông qua cái bộ thu phát sóng thanh dung cảm ứng này thì cái thanh dung cảm ứng này anh em để trong người khoảng cách bắt xa của nó là giữa cái con bầu cua này là 5 mét đổ lại nhá chứ còn ngoài 7 6 7 mét này sẽ không bắt được anh em đứng khoảng cách 5 mét thôi đấy, và tất cả cái thau thau này và dĩa này và hột sau khi mình tránh xong mình sẽ đập tất cả anh em chứng minh thấy là hoàn toàn là đồ xanh chín anh em nhé đấy mình sẽ đánh anh em xem này mình khẳng định luôn cái này có tôm đấy máy nó báo rung này rất là nhịp rất là đẹp đấy nó sẽ rung theo nhịp anh em nhá ví dụ như tôm thì hai ngắn đây khả năng này tôm này mở ra này đấy hàng chuẩn 100 trăm luôn mình sẽ đánh tiếp anh em thêm một tiếng bạc này ván này có bầu rồi khẳng định là bầu rồi tránh cục tiền này bầu này Đấy. máy nó báo rung cho tôi là có bầu 100 trăm anh em nhé bầu này mở ra này hai bầu luôn em nhìn thấy không Đấy. Thì đánh cho anh em thêm một tiếng bạc nữa để anh em thấy cái độ hiệu quả của nó nhá Đấy, ván này là đi luôn là like luôn này đặt tất tiền cái ván này like luôn này mở này đấy anh em nhìn thấy không hàng là khá là chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em có nhu cầu mua hàng cứ alo trực tiếp với số điện thoại mình 09 8431 48 nhá cửa hàng mình làm ở bến xe miền Đông anh em mà cứ đến nhà test hàng trực tiếp thoải mái bây giờ sẽ đập luôn đập vụn luôn cái dĩa này ra và cái hộp ra à, chưa mình sẽ xé hộp ra này hột thì hoàn toàn là xanh chín luôn này không phải là hột sáu mặt này cái hàng này là rất là thuận tiện khi anh em đi chơi anh em cần chạm vào hột thôi là anh em mình có thể dành chín thắng trăm cho luôn đem tiền về không sợ người ta đòi lại hay có cái chứng cứ gì trong cái hột này cả em nhìn này hàng hóa là xanh chín luôn nhé. anh em ở xa không đến được mình có thể gửi xe về Đấy, cái dĩa này dĩa này, dĩa này xanh chín luôn này không có gì này đó là dĩa này đây, đây là cái tô này tô này đầu cũng được Đó. hàng là chuẩn chỉnh cho anh em nhá đít tù này Đó. cái này thì anh em có thể chơi được cả môn tài xỉu luôn nhá anh em đi chơi anh em chạm vào mặt tài xỉu này là anh em có thể biết trước tài xỉu chào anh em nay mình làm một video để giới thiệu anh em một môn hack game bầu cua trên ờ, điện thoại di động thì ờ, bây giờ anh em chơi thì đa số cũng chơi ờ, trên điện thoại di động để ăn tiền cho nó dễ chơi thì à, mình à, có thể hack được tất cả các game ờ, như bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên à, tất cả các dòng điện thoại di động như iPhone, Samsung, Oppo đây là một cái dòng game ờ, mình đã hack sẵn này thì tất cả các dòng game trên xếp này mình đều hack được nha thì hack thì có hai kiểu hack một là anh em đến trực tiếp cửa hàng hai mình gửi link qua zalo đấy đây là một cái dòng game là mình đã hack ờ, cái bầu cua mình đã hack sẵn rồi này thì anh em công thức chưa rất là giản anh em phải nhìn nó ba cái mặt này anh em sẽ thể cộng cái công thức là anh em biết trước được về con gì để anh em đặt tiền và một kiểu chơi nữa là anh em làm cái họ đặt cái gì anh em mở tránh nó ra Đấy, nguyên lý chơi nó rất đơn giản thế thôi như ván này mình tính nha cua này cua là một này lai này lai năm là 6 bầu bầu mới cộng với 4 um, này anh em nhìn này à, thì thành 10 10 cộng 1 à, 11 thì 11 trừ 6 còn 5 thì ván này chẳng đến người nghe là giao nai này mở này đó, anh em nhìn thấy ai nhìn thấy anh em cứ cộng theo cái ờ, từng con nó sẽ được đánh số nhá anh em mà mua thì sẽ mỗi một cái game thì sẽ có một cái công thức khác nhau năm này nai nai này là hai con nai cộng với nhau là thành 10 bầu bầu là 4 ờ, 14 cộng 1 là 15 Đó, thì trừ đi bán này thì anh em sẽ ra là con gà anh em nhìn thấy không chuẩn 100 trăm rồi tiếp tục này mình đánh anh em một vài tiếng này gà ba này bò bốn là bảy này bảy với cá cá không là bảy có một là tám tám thứ hai còn thì còn ra hai con tôm này bán này khẳng định em ra tôm này Đấy, hai tôm luôn em nhìn nào tiếp tục này tôm tôm này hai tôm là bốn bầu bầu à, bốn là tám một là chín chín như sáu con ba bán này gian gà gà mở này Đấy, anh em nhìn là chuẩn 100% luôn nhá thì có một công cách nữa là cách ờ, mở mở mở tránh đây như này thì ví dụ như ván này tôi đánh ờ, bầu đi cho đánh bầu trước đấy tôi đánh bầu tôi đây ví dụ bạn anh em đánh bầu này bầu này Đấy, thì nó mở chẳng mở nó không vào của bầu đó không ai chọn cho là bầu nha còn nói đánh à, đánh tôm thì không bao mở ra tôm tôm này mình nhìn ra mình họ đánh họ đánh tôm thì mình không mở mở không cho ra tôm đấy bào bao chuyện được không bao ra tôm đánh cá cũng vậy thì không bao mở ra cá nhá anh em thấy được quả nữa chưa nếu người ta đánh bất kỳ mấy thằng đấy bắt đánh đánh ai đi thì mở không mở cho ta like mở bao nhiêu cái thì nhậu không mở có like anh em nhìn thấy không đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình ngoài cũng mua này bên mình bán thêm tất cả dụng cụ vào bịp máy đánh bài kiếm tầm như siêu bài áo được bài ví đổi bài nhờ sóc đĩa bịp tài xỉu bịp không tang rồi cảm ơn anh em xem video nhé